<laughs> nặng tay mẹ Suave. Então, Yeah. ដោយប្របីពិន Sma Keren. Mm-hmm. hello hết tân hăng รรนสา នេះណាព្រះណាមាន3ប្រការនៅតព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ kita chùm hoạt thông bay ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ đời con cua cọp nàng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 សពតិសូមថ្វាយបង្គំ សូមសុខសួស្តី ca เต yang